rồi giải may mắn đầu tiên của chúng ta sẽ là giải nhất là một chiếc bếp từ sắp đến mùa lâu rồi à, chúng ta có hai giải nhì là à, bây giờ ban tổ chức sẽ không ghi nhận lá phiếu nữa bởi vì là nếu mà chúng ta ghi rồi có ngày có ngày này cũng lên cũng đút vào đây này ai cho đút thì đút bây giờ là quay số rồi rồi bây giờ thì à, để đảm bảo chúng ta có một giải nhất là cái bếp từ ờ, thì hôm nay anh ấy ờ, chơi ờ, trên đây tôi xin được anh có một lá cam ạ một lá cam anh bốn cảnh góc luôn rồi anh anh thả cái lá cam vào đây giúp em ạ anh thả đây rồi giải nhất xong rồi ạ chúng ta có ba giải nhì để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người thì ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời chủ tịch câu lạc bộ ưu tú uống cốc súp ba là thăm ạ không làm gì nhá nhé. dạ cảm ơn cái mời đi nốt nó đừng có đạp rồi ạ, sau đây xin mời anh Hùng, anh Hùng đặt lên kiến trúc cứu bảo hiểm. Và ngày hôm nay là ngày khá đặc biệt nhưng mà chúng ta có sự tham dự của các anh chị em là ứng viên chuẩn bị tham dự với Dai Chi Lai tiến thủ và lại chia lại dưới nào sau đây thì tôi xin mời tất cả những anh chị nào chúng ta là ứng viên mà chúng ta đang dự lớp học nền tảng thành công trong hai ngày vừa rồi anh chị có thể di chuyển trên sân khấu được không ạ xin mời gọi tất cả những anh chị là ứng viên đã tham dự trong hai lớp FF vừa rồi chúng ta có thể di chuyển lên phía sân khấu giúp được không ạ để đảm bảo sự công bằng với với tấn ơi có thể là giải quyết nhanh giúp em ạ với vâng, anh chị nào chúng ta là đầu tiên và tham dự trong hai ngày vừa rồi ngày mùng tám và ngày mùng 9 vui lòng di chuyển đến sân khấu giúp tôi ạ. người tốt thì tôi muốn hỏi mọi người anh chị có nhớ lá cắt của mình không tục ấy. Còn ờ, mấy áo vàng Ơi Rồi mấy đứa lá của mình bốc đảo lên rồi nó bốc làm sao xuống cái lá của mình ấy. bố của tám năm trước anh em có bốn cái lắp không rồi em rồi em Nguyễn Thị Thùy quay là một không không bảy bốn chín sáu phòng kinh doanh quay lên tám chị Nguyễn Thị Thùy ạ mời chị lên sân khấu ạ em nói là không mà không chức tỏ có nước và có chút tàu để sâu hơn thì cái này nó quét thanh lượng năm một tám sáu sáu chín sáu xin mời anh quên thanh hai cái nước Brasil! ừ. những người sinh những kỳ bốn bốn tám tám bảy không bốn bốn tám tám bảy không bốn bốn tám tám bảy không thế thì hải có số của chị Hải là 445870 theo trí nhớ của em nên là khả này sẽ không ghi nhận được không bạn bạn tâm biết nhá không không không cái nếu mà mất thì cái đồng ý phải lên không là ban tổ chức là tôi có quyền đúng không ban tổ chức cuộc sống này có một điều mà cái gì cái gì quá đó là tốt buổi chiều này cái là chị em cái gì quá là không tốt thì chúng có cái thứ gì nhất nó quá là tốt đó chính là sự may quá đúng không ạ đúng anh chị em đúng đúng đúng bởi vì ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt khi mà chúng ta có những ứng viên à, mới chỉ những ngày đầu gia nhập và với lại chị Lai Việt Nam và mới tham dự lớp học nền tảng thành công học nền bạn là bạn là đây ăn thời chúng xin cảm ơn anh chị mời anh chị chúng ta ăn quà ăn quà rồi ăn cơm đi một người có cái tên khá là đặc biệt mà chúng ta chỉ nhìn thấy vào buổi sáng ngày hôm sau thôi xin chúc mừng cùng lên sân khấu chị Nguyễn Sao Mai một lần nữa lại lần sau này nếu có bạn ở đây đó một thành viên tiếp theo đã sẽ được cái phần thưởng trong cái lần bốc thăm này là một bạn từ rất là mới vô cùng năng động luôn thuộc trường phòng kinh doanh bao năm rồi ạ vâng và lá thắng tiếp theo xin ờ, chúc mừng một bạn đến từ phòng kinh doanh bắc ninh tám bắc ninh tám đó vâng bắc ninh tám chúng ta sẽ có cơ hội đến bếp tử rồi ạ xin chúc mừng chị nguyễn thị hằng phương wow. Vâng. thành trong bảo hiểm thì tôi cấp là thang ngày đầu tiên nên là tất cả mọi người có cơ hội thì giống với nhau đúng không ạ xin mời anh hùng à, tình chút lá thăm rất tốt đầu tiên và rất kỹ quá ra đây đảm bảo công bằng trong các chị em thì trong tôi xin phép là một công bố luôn tức là trong cái túi này túi này chỉ có duy nhất một lá thăm thôi nhá vâng. vâng. đấy có một lá thăm thôi à, các anh chị có thể gọi taxi đi về rồi mình ạ rất chẳng nhớ hy vọng là hy vọng là mã số này chưa rời khỏi khán phòng ngày hôm nay mã số này có số là sáu tám năm một ba ba nguyễn thị tâm rồi vậy là bạn đã có mặt ở khán phòng tại thời điểm ngày hôm nay xin chúc mừng bạn tâm mời bạn tâm lên chị chuyển đến sân khấu ạ cảm biết rồi các bạn còn chị lá mừng lá thăm ngày hôm nay sáu tám năm một ba ba không đọc vấn đề hoài đọc nếu bạn tâm lúc nào có mà